là phần lớn anh chị em chơi một cái môn gì đó có thể bài tú lơ khơ hoặc một số trò chơi đỏ đen thì cái việc đầu tiên là chúng ta chơi là giải trí đúng không ạ mọi thứ đầu tiên chúng ta chơi giải trí chúng ta mong muốn là có một khoản lợi nhuận có một khoản thu nhập nào đó nhưng tuy nhiên dần dần khi mà bắt đầu khi mà chúng đi sâu vào thì chúng ta bị cay cú và khi mà cay cú đúng không ạ cay cú tham lam sợ hãi lo lắng và dần dần chúng ta sẽ gì ạ dẫn đến gọi là tay khi mà tất tay chúng ta bị thua lỗ hết chúng ta đi vay lãi đúng không đầu tiên thì vay lãi những người bạn bè xung quanh khi mà chúng ta vay lãi bè xung quanh chúng ta gọi là đầu tiên họ tin chúng ta họ cho vay nhưng dần dần chúng ta không có trả nợ thì chúng ta trở thành những người gì ạ rất là đáng thương bởi vì đi vay và người ta thấy là ai ai người ta cũng nhìn thấy con mắt của chúng ta rất là khác đấy là những cái con bạc bình thường chúng ta thấy thì thực tế trong đầu tư chứng khoán cũng có tình trạng như này và anh chị em lại thấy trong đầu tư chứng khoán chúng ta cũng có tình trạng như này ạ à. tức là anh chị em đầu tư chứng khoán có thể vay tiền từ bố mẹ từ bạn bè từ những người thân chúng ta sau đó không trả được và chúng ta trở thành những con bạc thì nếu có thể thì comment cho Dũng được không ạ nếu có thể được thì comment cho Dũng là chúng ta đã từng là những con bạc đúng không chúng ta cường là những con bạc nếu có thì comment chả sao sao ạ à? nếu chúng ta đang có bởi vì khi mà chúng ta vay ai đó mà chúng ta không trả được nợ hoặc là chúng ta lại tiếp tục rủ dụng margin tất tay chơi một chuyến cho nó hết luôn ạ à. chơi à lần này chúng ta phải đánh rồi chơi một lần thôi để gỡ hết cho xong vậy nếu chúng ta đã từng như vậy và đã đang như vậy thì comment số 4 ạ à. đúng không anh chị em đã từng như vậy thì hãy comment số 4 tức là chúng ta chơi những con con bạc như con thiêu thân sử dụng margin ạ à. càng lỗ thì càng sử dụng margin để mong một ngày nào đó gì ạ à, chúng ta gì ạ à, sẽ có ai đó trợ giúp và cổ phiếu chúng ta hồi nhưng đến khi cổ phiếu đó nó hồi á nó tăng mạnh á thì chúng ta gì ạ à, nó hồi nó tăng mạnh thì chúng ta không bán ra mà chúng ta lại tiếp tục mong nó tăng tiếp và con bạc này lại tiếp tục xuất hiện vậy đầu tư chứng khoán nó có thể là những con bạc những con bạc khát máu nhưng nó cũng là một cái trò chơi gì ạ à? chiến lược trò chơi kinh doanh tuyệt vời và những trò chơi đầu tư dành cho những con người ưu tú nhất những con người được kính trọng nhất những con người được trân trọng nhất những con người được dạ, vinh danh nhất và anh chị em thấy là nếu chúng ta đầu tư chứng khoán một gì ạ à, một cách gì ạ à, có trí tuệ thì chúng ta là những người được tôn trọng nhất được vinh danh nhiều nhất và được thì à được xã hội nể kính trọng yêu quý thì có thể comment cho dũng số 3 đúng không ạ tức là nếu chúng ta thấy ạ à, nếu chúng ta đầu tư hay là chúng ta gọi là đầu cơ đi ạ à, nói một cách khác đơn giản là đầu cơ chứng khoán chúng ta thành công đúng không chúng ta thành công chúng ta gì ạ à, giúp đỡ nhiều người khác thành công và đặc biệt là chúng ta lại tự do tài chính tự do tài chính làm những cái điều mà chúng ta yêu thích tại vì trong đầu tư chứng khoán nó đáp ứng được bốn cái nhu cầu nhiều hơn ạ à. anh chị em sẽ thấy là đầu tiên anh chị em thấy là chúng ta có được cái nhu cầu kiếm tiền và anh chị em đã kiếm tiền và tự do tài chính từ đầu tư chứng khoán thì hãy comment cho số 8 ạ à. tức chúng ta đã tự do tài chính và chúng ta kiếm được tiền và cảm giác là rất là hoan hỉ trong đầu tư chứng khoán này hãy comment số 8 Đúng không? comment số 8 ạ à, nếu chúng ta có cái nhu cầu kiếm được tiền và chúng ta lại kiếm được tiền và tự do tài chính không phải suy nghĩ gì về đầu tư chứng khoán nữa thì comment số 8 cờ bạc là phần lớn những người về gì ạ à? đầu tư cờ bạc kể cả đầu tư tài chính kể cả những cái con bạc đánh bài thì phần lớn chúng ta đều làm cho là gia đình mâu thuẫn bỏ nhau đúng không mâu thuẫn bỏ nhau cãi cọ tóm lại th thậm chí là có những cái xung đột rất là lớn có phải không ạ bởi vì những cái con bạc như vậy nếu bình thường là nếu chúng ta đánh bạc cờ bạc như vậy nó không xuất hiện những tệ nạn xã hội nó không xuất hiện những mâu thuẫn gia đình nếu cũng không xuất hiện những cái gì ạ à, trêu như vậy thì liệu chúng ta liệu chúng ta có chơi bạc hay không liệu nhà nước có, có nghiêm cấm hay không chắc chắn là không nghiêm cấm đúng không và nhà nước sẽ không nghiêm cấm với những ai đó họ kiếm được rất nhiều tiền và họ coi cái môn bạc đó là trò chơi giải trí vậy ở đâu ở đây chúng ta thấy rằng là ở đầu trong đầu tư chứng khoán nếu chúng ta có rất nhiều tiền rồi tiền rất nhiều rồi và chúng ta không quan tâm đến là tự do tài chính bởi vì chúng ta đã có hàng nghìn hàng nhiều nghìn tỷ rồi thì đầu tư chứng khoán chỉ là vui thôi ạ thì chúng ta câu chuyện nó là câu chuyện khác vậy trong đầu tư chứng khoán hãy là coi đó là một gì ạ một trò chơi hay là một gì ạ à? hệ thống kinh doanh chúng ta nhớ là một cái hệ thống kinh doanh mà chúng ta cần phải xây dựng và dành thời gian cho nó tại vì nếu chúng ta không dành thời gian cho kinh doanh thì anh chị em sẽ thấy là chúng ta sẽ không bao giờ có tiền đâu ạ à. bởi vì nó là một trong những chiến lược rất là quan trọng nó là một nghề nó là gì ạ à? nó là một trong những doanh nghiệp để chúng ta kiếm tiền bởi vì chúng ta đầu tư bất cứ doanh nghiệp nào đầu tư bất cứ cổ phiếu nào tốt nhất trên thị trường chúng ta có gì ạ cơ hội để sở hữu những cổ phiếu tốt nhất trên thị trường mà chúng ta không sở hữu được thì đó là gì ạ chúng ta chơi bạc đúng không đó là đầu tiên chúng ta gọi là nhu cầu về kiếm tiền vậy rất nhiều anh chị em đã có gì ạ tự do về tài chính nhưng có rất nhiều anh chị em đã đã thành những con bạc vậy ai đã trở thành con bạc chúng ta nó mạnh dạn đấy ạ mạnh dạn đi không sao cả tại vì dũng cũng đã từng là con bạc bởi vì dũng đầu tư gì ạ dũng mong muốn là trở thành thiên tài chứng khoán thật nhanh mong muốn là giàu có thật nhanh và cũng mong mong muốn là gì ạ nhận được ủy thác rất là lớn đấy là những con bạc thì nếu anh chị em đã có tư duy như vậy hoặc đang có tư duy như vậy đúng không thì nếu chúng ta ai đã từng là đang con bạc của chúng ta đang gì ạ cũng đã từng là con bạc thì hãy comment ạ comment đúng không ok ạ comment cái không sao cả tại vì chúng ta phải nhận ra tại vì cái này không có gì mà gọi là chúng ta gọi là xấu hổ cả bởi vì chúng ta nhận ra vấn đề của chúng ta thì chúng ta sửa được nó sửa được thì chúng ta mới thành công thì ta mới là nhà đầu tư gì ạ nhà đầu tư tự do tài chính còn không sửa được thì anh chị em sẽ không bao giờ là tự do tài chính có một cái điều này này Dũng biết rằng là nếu chúng ta có thể tham gia Dũng không biết là anh chị em tham gia vào bao nhiêu group nhưng nếu chúng ta tham gia vào group và chúng ta được hô hào được gì ạ phím hàng anh chị em hôm nay mua cho Dũng cổ phiếu VSC đấy ạ VCS đấy ạ mua đi ạ mua đi ạ con cổ phiếu này target rất là cao nó tuyệt vời lắm ạ và sau khi mua nếu là lãi lần trước tôi bảo anh chị em là mua cổ phiếu này lãi đúng không ạ lãi đúng không ạ sau đó thì nó lãi thật nhưng nếu có một dạng của hôm nay là mua cổ phiếu gì ạ BMC chị ạ sau đó nó bị lỗ chúng quên luôn ạ và chúng ta cứ tiếp tục chơi những trò chơi gì ạ? Bịp mắt bắt dê thì điều gì sẽ diễn ra nên anh chị em biết rằng là cái việc mà chúng ta gì ạ thiếu một cái phần đó là nhu cầu thứ hai đó là nhu cầu phát triển trong đầu tư chứng khoán nó sẽ giúp chúng ta ở nhu cầu phát triển bởi vì là chúng ta biết rằng là lượng đổi thì chất sẽ đổi đúng không chúng ta lượng đổi thì chất sẽ đổi chúng ta tầm ở đâu thì tiền ở đó chúng ta có tầm ở đâu thì tiền ở đó nếu anh chị em nghĩ là chúng ta gì ạ chả học cái gì chả biết cái gì mà kiếm được tiền may mắn nó đến với chúng ta một cách tiền có thể nó ngẫu nhiên đúng không may mắn đó, có thể chúng ta sẽ thấy có những cái đợt may mắn nhưng tuy nhiên may mắn nó sẽ không bao giờ đến dài đúng không may mắn không bao giờ đến dài nó chỉ đến trong một thời gian ngắn thôi ạ à. nên là chị em nhớ cái điều đó